kèo bóng vip của mình thì mình sẽ nhận định rất là nhiều cái giải lớn bóng đá cho anh em thì giống như trận Man City và Arsenal này hoặc là trận Inter và Juve đá trên đấu trường trên à, cái cúp Copa Italia thì anh em thấy mình nhận định rất là nhiều trận hay cho anh em chứ không phải nhận định chỉ riêng một hai trận cho anh em để anh em có thể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 video này rất là nhiều cho anh em ở những video trước rồi chơi qua thầu qua cò anh em đang chơi kiểu đó anh em bị thiệt chứ anh em không có một cái lợi ích nào khi anh em chơi qua thầu qua cò hết thì anh em chơi trang được cái lợi cho anh em là anh em lợi được anh em chờ kèo hoặc là anh em chơi được những mã kèo phụ thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký trang để anh em chơi một cách hiệu quả nhất thì à, anh em nào muốn chơi trang hoặc là anh em muốn đầu tư một vài mặt kèo mà cái tỷ lệ chính xác á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái thông tin của mình có để dưới phần bình luận cho anh em thì bây giờ mình sẽ vào mình nhận định cho anh em cái trận à, của Chelsea và thằng Brentford diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 27 tháng 4 thì vòng 33 ngoại hạng Anh nha anh em thì anh em thấy trên màn hình của anh em là đội hình ra sân của hai đội Chelsea ra sân với sơ đồ là 433 bên phía Brentford ra sân với sơ đồ là 5352 thì anh em thấy hàng công cao nhất của dàn Chelsea đó là Felix và Kai Havertz và Sterling. Còn phía tiếng phòng ngự phía dưới thì có Ngolo Conte nè, Fernandes nè, ờ, Kovacic nè. Đó anh em thấy bên phía Chelsea cũng tung ra với một cái đội hình cực kỳ mạnh. Đó, trong khi đó Chelsea trong cái mùa giải này Chelsea đang có một cái sự thất bại cực kỳ lớn luôn nha nè. Thì cái khủng hoảng cái vụ khủng hoảng kinh tế từ cái mùa giải 2021 2022 đến bây giờ Chelsea vẫn chưa giật lại được tinh thần. Trong khi đó anh em thấy Chelsea đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 39 điểm sau 31 vòng đấu. Trong khi đó, thằng Brentford là cái đội bóng yếu hơn Chelsea rất là nhiều nhưng mà Brentford đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 32 vòng đấu. Brentford đang cách thằng Chelsea với cái 5 điểm. Trong khi đó thằng Fulham là cái thằng mới vừa lên hạng trong mùa này nhưng mà thằng Fulham đang có 45 điểm sau 31 vòng đấu. Thì anh em thấy Chelsea trong cái mùa giải này cực kỳ không tốt cực kỳ đi xuống luôn thì anh em thấy trong khi đó có hai cái đội bóng yếu giống như Chelsea hoặc ờ, giống như thằng Brentford hoặc là Fulham thì điểm mạnh vẫn đang đứng xếp trên thằng Chelsea cách Chelsea tới 5 đến 6 điểm thì anh em thấy Chelsea khủng hoảng tinh thần từ cái lúc mà mùa cuối mùa giải 2021 2022 đến nay vẫn chưa lấy lại được tinh thần để có thể có những cái trận đấu tốt nhất. Thì còn trong cái lịch sử thành tích gần nhất của um, hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha, đó là Chelsea. Chelsea thì chỉ thắng được hai trận hồi lúc à, đầu tháng 3, đầu tháng 3 nha. Tới bây giờ thì Chelsea trong 5 trận gần đây nhất thì Chelsea đã thua hết 4 trận và để hòa một trận rồi anh em thấy cái chuỗi và nếu mà tính theo trong vòng một tháng đổ lên đây thì Chelsea chưa có một trận thắng luôn nha nè chưa có hai tháng chứ nay gần tháng 5 rồi về đầu tháng 3 tới bây giờ là Chelsea chưa có một trận thắng luôn thì anh em thấy cái phong độ của Chelsea trong khi đó Chelsea um, vừa để thua hai trận trên đấu trường cúp C1 thì không nói nha để thua trước Brighton là với tỷ số là 2-1 nè để thua Wolverhampton luôn Wolverhampton là một cái đội bóng là rất là yếu rồi nhưng mà Chelsea vẫn để thua Wolverhampton với tỷ số là 1-0 và Liverpool và để thua Aston Villa, để thua Everton, để hòa qua Everton trong khi đó Everton đang đứng vị trí gần cuối bảng xếp hạng. Đó, anh em thấy mùa giải này Chelsea nói chung không có lúc nào mà mình mất niềm tin vào thằng Chelsea giống như bây giờ luôn anh em. Đó. Còn bên phía cái thằng uh, Brentford thì Brentford cũng không kém cạnh gì Chelsea. Trong khi đó, năm 10 trận gần nhất cùng Brentford thì Brentford thắng 2 nè, chỉ cũng thắng hai trận bằng Chelsea thôi hòa 4 và để thua 4 đó nhưng mà cái phong độ được cái hòa nhiều hơn thằng Chelsea cái tỷ lệ thua ít hơn thằng Chelsea Chelsea nó thua 5 nhưng mà thằng Brentford thua 4 thì hai thằng cũng được kẻ 8 là người nửa cân thôi anh em chứ không có thằng nào mà tốt hơn thằng nào được tí nào đó còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu của hai này nè trong cái đấu trường mà cúp liên đoàn Anh á, thì à, thằng Chelsea có ăn thằng Brentford với tỷ số 2-0 trước đó nữa mùa giải 2021-2022 á, thì Chelsea có thắng thằng Brentford với tỷ số là 1-0 nè còn lượt đi lượt đi của ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 thì thằng Brentford nó thắng thằng Chelsea với tỷ số là 4-1 trong cái trận lượt đi luôn thì anh em thấy thằng Chelsea nó có một cái phong độ cực kỳ đi xuống làm mất làm niềm tin của người hâm mộ ờ, nhưng mà trong trận này liệu Chelsea có thể có thể cái này là có thể thôi nha nè có thể đấy là lòng tin của người hâm mộ hay không trong cái trận này đó mình sẽ tiến vào cái trận rồi cho anh em xem khi anh em thấy trận rồi chơi trên sân nhà của Brentford trận đó thì Chelsea chấp với mà kèo là 0.5 nhưng mà trận đó tỷ số là không đều thì anh em thấy cái đội hình lúc đó ra sân bên phía Brentford chơi với sơ đồ là 352 nè bên phía Chelsea chơi với sơ đồ 3511 cái sơ đồ rất là kỳ quái thì anh em thấy sơ đồ 3511 hàng công cao nhất là cái cầu thủ mới nhập tịch về thằng Chelsea nữa trong khi đó Kai Havertz đã tuyến dưới luôn thì anh em thấy Chelsea càng ngày nó càng chơi với những cái chiến thuật cực kỳ lạ đó thì à, trong cái trận đó thì anh em thấy không có một cái điểm gì là nổi bật nhất trong trận đó nhưng mà gốc góc thì trong cái trận đó 6 quả góc nghiêng về bên phía Brentford là anh em thấy thằng Brentford là nó ép sân thằng Chelsea luôn trong khi đó Chelsea mới chỉ được hai quả góc họ nhưng nhưng trong cái trận này thằng Chelsea nó có thể anh em thấy có cái sự quyết tâm trong cái đội hình của thằng Chelsea trong cái trận này thì anh em mình sẽ phanh dòng thằng Chelsea cho anh em đội hình Chelsea cho anh em xem trong trận này thì anh em thấy ba cái hàng công cao nhất của thằng Chelsea là ba cái cầu thủ trụ cột của thằng Chelsea thời buổi hiện tại luôn nha anh em trong khi đó ba tiếng dưới tiếng phòng tiếng um, dòng chính giữa của thằng Chelsea tiếng giữa của Chelsea thì anh em thấy cũng vẫn tung cái đội hình trụ cột ra luôn đây Fernandes Ngolo Conte mới vừa trắng thương bay trở lại là Ngolo Conte đã được ra đá chính rồi nha anh em trong khi đó hàng thủ của thằng Chelsea thì anh em thấy vẫn có à, James nè Thiago Silva đó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 nó không được nằm sân nhà nên nó chấp 1 0.5 nhưng mà lượt về lợi thế trên sân nhà chấp mã kèo 0.75 và tài xỉu 2.5 thì trong cái trận lượt về này anh em thấy cái đội hình của thằng Chelsea Trung qua với vậy cái vị trí trên bảng xếp hạng của Chelsea thì Chelsea muốn được có một cái vị trí tốt hơn hoặc là muốn có được um, lòng tin của người hâm mộ thì Chelsea phải bắt buộc phải thắng trong cái trận này thì anh em thấy Chelsea nó đang có một cái nuôi hy vọng để tung cái đội hình ra anh em thấy là thằng Chelsea đang thèm khát những cái bàn thắng đến cỡ nào nó mới tung cái đội hình ra anh em thấy cực kỳ mạnh và cực kỳ chất lượng trong trận này thì bởi vậy anh em trận này anh em có thể đầu tư cái đội chủ nhà đó là Chelsea chấp nhưng mà hiện tại kèo nó đang không phải 75 nhưng mà anh em nằm Chelsea nhưng mà anh em nằm sao cho nó hợp lý mới là quan trọng anh em có thể chờ ra sân 10 đến 15 phút mã kèo tụt xuống còn 0.5 thì anh em vào cái mã kèo Chelsea chấp 0.5 nè à, đó là cái mã kèo hợp lý cho anh em để anh em đầu tư chứ anh em không cần phải vào cái mã kèo 0.75 nếu Chelsea ăn 1-0 2-1 á thì anh em có thể anh em chỉ ăn được nửa kèo nhưng mà anh em đầu tư cái mã kèo 0 0,5 thì Chelsea ăn 1-0 hoặc 2-1 hoặc là 2-0 gì đó anh em cũng vẫn ăn đủ thì đó bởi vậy anh em lợi thế là anh em nằm ở chơi trang vào cái tư duy của anh em để anh em đầu tư cái như thế nào để cho hiệu quả về để cho anh em tỷ lệ ăn cao đó thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong cái trận này thì mình có chốt cho anh em là bốn cái mã kèo để anh em đầu tư mạnh tay trong cái trận này để anh em có thể kiếm được lợi nhuận trong trận này luôn đây anh em thấy bốn cái mã kèo trên màn hình mình có để cho anh em thì anh em cứ nằm thằng Chelsea chờ chừng nào tụt xuống 0.5 lên ăn 9 anh em vào mã kèo Chelsea chấp 0.5 thì tỷ lệ anh em thắng rất cao nè đó còn anh em nằm thêm cái mã kèo tài 2.5 thì hiện tại tài là 2.5 nếu mà anh em nào muốn chơi kèo thấp hơn thì anh em có thể chờ ra sân 5 đến 10 phút thì anh em hạ vào cái mã kèo tài nhưng mà mình khuyên anh em nên vào từ đầu tại vì anh em đã chờ cái kèo trên rồi thì anh em bắt buộc phải vào cái kèo tài sớm tại sao vào kèo tài sớm nếu mà anh em chờ cái thằng này nè trong vòng 10 phút nó có nổ bàn thắng thì anh em đã có vào tài rồi anh em không cần phải vô thằng này nữa anh em bỏ luôn cái mã kèo trên này cũng được đó là trong cái trường hợp nó nổ bàn thắng sớm là anh em đã có mã kèo tài rồi anh em không cần vào mã này cũng rất là ok còn hiệp 1 Hiệp 1 thì tại sao mình cho anh em nằm cái mã kèo đá đồng trong khi đó thằng Chelsea đang chấp 0,25. Anh em chờ ra sân 5 đến 7 phút. Nếu mà nó có nổ bàn thắng thì anh em đã vào được cái mã kèo này rồi. Đây, thì anh em quan trọng là cái chú trọng là cái tâm là cái mã kèo tài 2.5 nè nó chia phối cho ba cái mã kèo này đó anh em thấy chưa ba thằng này nó chỉ tập trung về đúng có một mã kèo tài thôi tại sao anh em vào cái mã này trước nè anh em chờ cái kèo này tuột xuống 0.5 anh em vào nếu mà có nổ bằng thắng sớm thì anh em đã có cái tâm ở đây nó chống đỡ cho anh em rồi anh em không cần phải vào thêm hai mã kèo này nữa nếu nổ bằng thắng sớm còn hiệp 1 thì anh em vẫn cứ nằm thằng Chelsea chấp góc 1 nếu mà anh em muốn đánh thì Chelsea anh em chờ ra sân nó đã đá chừng 5 phút thôi kèo Chelsea tuột xuống 0.5 chấp 0.5 góc đó đó anh em bắt đầu vào ma kèo Chelsea chấp 0.5 góc thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn dự đoán của mình trong hiệp 1 sẽ có 2 1 góc dành cho Chelsea thì anh em có thể đầu tư những cái mã kèo mà mình đưa cho tất cả anh em nhưng mà anh em phải biết là cái tâm của em là à, anh em là cái mã kèo tài 2.5 là anh em nên vào từ đầu còn hai cái mã kèo này là anh em nên chờ thì nếu mà có nổ bằng thắng sớm thì anh em vẫn húp được cái mã kèo tài anh em không có phải quan tâm về cái vấn kèo vấn đề là anh em sợ nổ bằng thắng sớm hay trễ đó anh em qua chơi là anh em phải quan trọng anh em biết phân phối vốn và và anh em à, chia đều ra anh em nên đi cái mã kèo nào trước cái mã kèo nào anh em chờ thì cái tỷ lệ anh em thắng nó mới cao cái đó là cái tư vi để anh em đầu tư chơi bóng đá là anh em nên đầu tư anh em mới kiếm được lợi nhuận còn anh em mà chơi dạng qua lo chơi để ghiền giải trí thì à, cái đó là anh em đang đốt tiền chứ anh em không phải là đầu tư bóng đá còn anh em nào mà muốn vào đầu tư và muốn giao gì à giao lưu hoặc là chia sẻ kinh nghiệm